Jesus. dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thân văn chúng cập nhật thiết thân hiền. Duyên khởi quang minh đại, xưng tinh tác Phật sự, phổ huấn chư chúng sinh, giải phát Bồ Đề tâm,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 chúng bốn loài ơi à, quý y tròn một niệm mới à, dân à, sạch nghiệp ba sinh à, tính à, thường rộng à, Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dài Vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật thế tôn Nhất thiết cùng kính nhất tâm kính lễ a chi a tâm ma đảnh a lễ a Phật na thiện a danh xưng các tường vương cõi quang thăng phương đông cùng chưa đành à, lễ ơi à, phật à, bảo nguyện chi trí nghiêm quang hạnh lễ phật kim sắc a bảo quang diệu hành thành tiêu ở cõi viên mãn hương tinh phương đông cùng chư lễ à, phật à, vô yêu à, tôi thắng cát tường cõi vô yêu phương đông cùng chư phật ở khắp pháp giới ma đảnh nhà lễ ơi phật pháp ma hải đảnh lễ Phật pháp ma hải thắng tuệ du thần thông cõi thiên chủ bảo hải phương đông cùng chư Phật ở khắp pháp tâm đảnh lễ ơi phật dược sư liêu ly qua ngờ cõi tình liêu ly phương đông cùng chư phật ở khắp pháp tâm đảnh lễ à kính à à bản nguyện công đức của phần dược sư và chúa quán tâm hà lễ bồ tát nhân quang biến chiếu cõi phương lưu Phật số màu trắng như lai bốn nguyện công đức ta nghe như vậy một thuở nọ đức bác gia phạm đi châu kiếp chướng gian cuộc lợi ích an vui trong đời that dấu xa khờ khảo tai điếc mắt đuôi nói năng ngóng liều tay chân tật nguyện lạc hối điên cuồn chiều tất cả Somebody. bào vật bổ xứ làm phật ai vì này cần có thể hiệu ngài tam phần trái giới hoa Yeah. you? lai đường thông minh trí tuệ dùng mãnh oai hùng buồn bị chết non muốn những chứng bên đau khổ ấy được tiêu trừ và lòng mong tiêu tai diên thọ dự sư phật nam mô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 Phật Pháp thịnh hưng tam độ dứt na sạch nhà Nam Mô Phật na Bồ na Sư Thích Ca Mâu con phố con đừng có bao nhiêu có xin lạy đó hồi hướng về nguyện khắp pháp giới các chúng sinh tôi chưa Good.